ừ, ngoài thật với ớt cay mà quá ngon mặn mặn cay cay Chào mừng các bạn quay trở lại với Hiếu Lan TV Trước mặt các bạn là một cái quả xoài Đây quả xoài này mình đã mua của một người bạn bán ở chợ Phú Cao à, Quả này là hơn một cân này các bạn này à, Hơn một ký người miền Nam à, Xem ờ, rất nhiều Youtube của các bạn đều ờ, để làm cái thử thách đó là Ăn thử xoài với cả một cái đĩa muối ớt siêu cay Thì Ngày hôm nay mình cũng làm thử một cái clip là ăn xoài với ờ, một cái đĩa muối này ớt các bạn nhé mình ờ, không ăn được ớt nhưng mà hôm nay cũng thử làm một đĩa muối ớt để ăn quả xoài này các bạn nhé đầu tiên là chúng ta sẽ giã cái ớt ra các bạn nhé mình đã giã xong cái ớt này các bạn này bây giờ mình sẽ cho cái ớt này vào cái đĩa muối này nha à, các bạn gì nè một cái đĩa muối ớt này mà ăn với xoài à, tuyệt vời à, đây, trái xoài rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quạt cái quả xoài này, này các bạn nhé là mình đã quạt xong quả xoài các bạn ạ miếng xoài rất là ngon các bạn đọc nhìn thôi đã thấy chảy nước miếng rồi bạn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ờ, thử ờ, ăn cái ờ, xoài chấm với cả muối ớt các bạn nhá rồi xin mời các bạn nhá uhm. tuyệt vời cái xoài nó giòn nó ngọt chấm vào cái muối ớt này hết sảy luôn cho người quay phim miếng mà không chịu nổi thì con clip này nó ra mắt nữa là mình à, thử nghiệm vì ớt không ăn được nhưng hôm nay cũng thử nghiệm ăn ớt rồi nó cũng giống như làm youtube chúng ta là không biết làm chúng ta phải học tập chúng ta làm và ừ, sẽ có này chúng ta sẽ làm được cũng giống như mua xoài này, chúng ta không ăn được nhưng rồi chúng ta cứ thử là chúng ta cũng ăn được vì thế là trong thời gian tới mình sẽ phát triển thêm um, kênh youtube chia sẻ các cái uh, kinh nghiệm của mình về làm youtube trong 8 uh, tháng vừa qua cách tạo kênh như thế nào các uh, thủ thuật mẹo nhỏ như thế nào để tùy chỉnh cái kênh của mình để kênh của mình à, sớm đạt được 1.000 à, người đăng ký và 4.000 lượt xem đặc biệt là sẽ nộp đơn kiếm tiền nhanh được duyệt như kênh của mình là người có 3 ngày thôi đã được duyệt thì có những cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ với bạn rồi bây giờ làm thử miếng ớt này cả nhà nhá miếng ớt này rất cay nhá đùa thế thôi chứ còn ăn ớt này chắc nó không một uhm. tuyệt khoai rất ngon ngọt giòn các bạn mà muốn uh, mua xoài thì hãy liên hệ với um, anh uh, à, Hòa Đó. anh ấy bán uh, xoài ngay cửa của nhà bà Lanh Kiếp chuyên bán uh, đồ à, khô à, đồ ăn à, sẵn để phục vụ mọi người cửa hàng của bà anh tiếp ừ, thì chắc ai cũng biết rồi nên anh Hòa này ngồi ngay trước cửa chuyên bán các loại trái cây dưa hấu xoài quýt gam nói chung trái cây theo mùa giá cả phải chăng đặc biệt là trái cây của anh này bán thì các bạn yên tâm hàng rất ngon hàng được tuyển đấy Đó. quảng cáo hộ chí cho ừ, anh Hòa bạn mình mọi người hãy um, nút like subscribe và chia sẻ clip này đến cho mọi người và hãy ủng hộ cho Hiếu Nam TV trong thời gian tới đặc biệt sang tuần tới mình sẽ ra mắt một cái uh, kênh YouTube chuyên về thủ thuật máy tính và các um, cách để chúng ta dành cho một người chưa biết gì làm YouTube rất mong quý uh, vị và các bạn ủng hộ rồi video uh, đến đây xin tạm ngừng video anh vị nhé cứ à, ngồi à, ăn cái đĩa muối ớt này thì đến người quay phim còn đang à, chảy nước miếng nha quý vị người sợ quý vị xem nhiều quá quý vị lại chắc là làm cho quý vị lại thèm lại đi chạy ra chỗ anh Hòa để mua cái xoài này ừ, tội nghiệp anh Hòa bán không kịp